đi hôm nay xuống trời, Anh hôm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thánh thời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây Tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay Đó ngày mùng hai có ai đi nhỉ Anh mời em mời đâu? anh mang châu cầu anh qua rất dâu luôn Mai đây tôi rằng trôi nhàn nhạt đôi môi giờ thì đậm màu tin lên ngôi râu Sắp xin sắp xin nhạc đông đưa Anh chưa có hứa cho em nhiều đâu Lời đã tăng tình yêu này Thôi cho qua năm sau đám cưới liền tay Đó ngày mùng 2 có ai đi Em ơi em ơi đâu anh mang châu cầu Anh qua rất giàu luôn Mai đây ta sang giàu Quá xa tôi thịt cò rau muống Thấm thiết sẽ mặn lòng yêu thương